Chào các bạn, hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp trình diễn cho thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là Rinai KGM 63 VTG Đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ à, tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp tại giờ mình dặn tập tập còn hư ra kia hết rồi Ừ. Đây, cắt xuống nào. <clears throat> đây là ngoại có bếp đây <clears throat> đây là bếp nướng hai tầng lửa nè có mâm và vỉ nướng bằng inox của bếp ga <coughs> nhập so với bếp ga Việt Nam á thứ nhất là bếp ga Nhật à, được xuất xứ từ được xuất xứ từ Nhật rất là bền thứ hai là có cảm biến à, <coughs> thứ hai là rất là an toàn đây là có cảm biến phá ga tự động đây khi mà gió hội tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa cảm biến này cái hình cái đầu giống cái đầu mũ hàng vậy thứ ba là rất tiết <coughs> thứ ba là rất à, là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng ba trăm hai thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn một, <clears throat> tốn à, khoảng 150 à, 000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm bây giờ tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi gió hỏi tắt lửa đây tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng bếp nướng thì các bạn giữ tay từ 3 đến 5 à, giây để ngọn lửa cháy đều ra do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nếu mà ta nhắn nó buông tay liền á nó sẽ tắt đây, tôi buông đây liền nè đây, bạn giữ lâu bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa sau 5 đến 7 giây á cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán không, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào ra làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến chạm đáy nồi khi mà nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga thì dưới đáy nồi á nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa thì bây giờ tôi sẽ thử tính năng thứ hai là phá ga khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên <clears throat> nên dùng cái nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tan nhiệt nhiệt độ mà chỉ dao động từ 200 đến 200 rưỡi độ thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không phá còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam nhưng pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng trong ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém dành cho bếp ga nội địa Nhật nên các bạn hãy tính ra còn để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay <clears throat> thay thế hai cực pin đại bằng một viên pin sạc pin thì có cực âm và cực dương thì khi, khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đảo cực đi hai pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét bên trái tôi đã được động giảm nhỏ lửa nè à, vị trí dần ga đang ở vị trí lớn nhất 218 độ đít bên phải là 229 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á, cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho cái lượng tích lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam <clears throat> Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh ở ờ, quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây bếp nấu bên trái tôi đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì à, một lát tôi cũng sẽ lắp bên sạc cho các bạn cùng theo dõi đây bếp nấu bên phải các bạn đã tự động tắt lửa và phát ra chế độ là nước cạn nồi giờ tôi sẽ à, lắp pin sạc đây pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin nên tôi gắn kèm theo một cái lò xo thì khi nhận bếp về nhà các bạn lấy lò xo các bạn cục cực dương của cục pin đây là dấu cộng đây cực dương một đầu của lò xo tiếp vào miếng thép bên trong hộp pin đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để à, nhận bếp pin yếu các bạn có thể nghe theo nhịp tính lửa của bếp đây nhịp đến lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu hoặc ta có thể theo dõi cái đèn à, ngay chỗ hồng pin nè khi pin yếu nó sáng sáng đỏ lên còn đây cái đầu chờ để sạc pin khi hết pin các bạn cắm cục sạc vào thời gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian để theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ đang nạp pin vào thì uh, khi ta sạc pin á vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường một lần sạc các bạn xài từ khoảng được 2 đến 3 tháng còn tuổi thọ của viên pin này á, nó khoảng 4 ờ, năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin bây giờ tôi sẽ ờ, thử năng của bếp bếp nấu bên phải đây là nấu cơm nè trên là nấu cháo thì khi các bạn chọn cái chế độ nấu cơm á các bạn gạt cần ga về hình vị trí nấu cơm nè để nó cho cái ngọn lửa đúng với hình thức nấu cơm và đây nó biết thì ở trên mấy chế độ này á các bạn phải bấm nhanh nếu mà các bạn mà để lâu á thì nó sẽ phá lại cái vị trí mà các bạn đã chọn đây và đây là chế độ nấu sôi 5 phút tắt thì ở chế độ nấu sôi này á khi mà nước sôi ở 100 à, độ á thì cần khoảng thêm 5 phút nữa để diệt hết vi khuẩn trong nước còn bếp bên trái á, nó cái chế độ đây gian xào đồ khô thì các bạn giữ 3 giây thì cái đèn nó báo đỏ lên nè thì thông thường ở chế độ ờ, gian xào đồ khô này á thì cái đầu quay cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào thời gian nó sẽ lâu hơn và chế độ là ờ, đây chọn nhiệt độ chiên theo loại thực phẩm đây mặc định vào là 180 độ thì ta có thể chỉnh lên 200 hoặc là giảm xuống 160 độ tùy cái loại thực phẩm mà ta chiên bếp ga Nhật á, thì có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng với hai phân thì rất là tiện lợi không có như ờ, kiểu nướng như ờ, than truyền thống mình phải ờ, nhúm lửa than và khói bụi thì thực tế qua khách hàng đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật á thì tiền tiết kiệm ga trong 2 năm á cũng bằng cái tiền bếp mà các bạn mua ban đầu rất là tiết kiệm bếp này thì có nắp che chữa lửa bằng inox nè nắp che chữ lửa bằng cái nắp á các bạn sợ <coughs> xài không sợ mục xét nhưng loại nắp sắt những loại nắp sắt các bạn xài gian lâu nè nó sẽ bị một chân như thế này còn tác dụng của nắp che giúp ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính năng của nó bếp nướng hai tầng lửa thì các bạn nướng khi các bạn nướng thức ăn thì các bạn ít phải chở mà khi nướng các bạn nên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 còn các cửa hàng bếp ga các tính thành khác á, muốn phân phối thêm mặt hàng bếp ga nội địa nhật á, thì liên hệ trực tiếp với anh Nam để có nhiều chính sách ưu đãi dành cho Lý hoặc các bạn xem YouTube trên TV á có thể tìm với remote từ phá là rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa nhật của chúng tôi và các bạn nhớ <clears throat> nhớ đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem thì ưu điểm của ga Nhật á chất là an toàn và tiết kiệm ga có cảm biến à, có cảm biến phá ga tự động à, cảm biến à, phá ga khi nước cạn nồi bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu á bếp cứ bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua ở dưới bếp á, thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột vô vào vẫn <clears throat> chống chuột vô vào cắn phá bếp dây điện thì đối với dòng bếp này á nó chỉ nó không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ nè giúp chúng ta nấu nướng những món ăn mà biết thời gian chính thì uh, thực hiện được từ 1 đến 60 phút đây các bạn mượn vào uh, sạc này sau đó bạn cắm vào cắm hẹn giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện bây giờ tôi sẽ à, thử cái chế độ nóng nước sôi luôn đây tôi sẽ hẹn 5 phút đây khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên nổ cắm hàng giờ á bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian trên nổ cắm hàng giờ bếp nó cũng sẽ qua hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện ờ, vào của pin đây khi nước sôi á thì cái ờ, ngọn lửa nó đã tự động giảm nhỏ lửa nè cần ga thì đang ở vị trí lớn nhất nó chỉ riêng là các bạn tăng chỉnh à, cái ngọn lửa sẽ không tăng giảm nhiều nữa gian thì à, tôi chỉnh còn 4 phút nữa đây thời gian cho ổ cắm <clears throat> ổ cắm hiện giờ còn 4 phút nữa khi mà nước đã sôi lên được 100 độ á mặt định của nhà sản xuất bên Nhật á thì ở à, nước mà so 100 độ á thì à, cần khoảng thêm năm <clears throat> thời gian 5 phút nữa để à, diệt hết vi khuẩn trong nước đó là tính năng an toàn thời gian của ổ cắm giờ hiện tại giờ còn 2 phút Bếp này được xuất xưởng vào à, tháng 10 <clears throat> tháng 12 năm năm 2017. đây thời gian vẫn còn 2 phút đây bếp đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ nấu nước sôi đây công tắc tôi vẫn còn đang mở đây thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video tiếp sau